Hello, xin kính chào à, tất cả anh em trong hội nhôm kính. Tôi là kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Hôm nay tôi có mặt ở à, nhà chú Phong ở à, thị trấn Đức Hòa, Long An để lắp đặt cho chú dàn máy sản xuất cửa nhôm. Thì à, dàn máy bao gồm là con máy cắt hai đầu F99. Thì à, trước mặt à, anh em đây là con máy cắt hai đầu F99 đây là phiên bản là 09 S cải tiến mới nhất đây anh chị xem đây là khung bệ à, lớn này bằng thép hộp này nguyên tấm không có quay tôn đây là hệ thống ray dẫn hướng ray phi 42 ray liền với thân luôn còn đặc biệt đây nữa là à, ray thì được kê kim tấm thép dày đi bắt tiếp vào máy như máy thông thường máy ờ, đây là bảng điều khiển của máy này. máy ờ, có các chế độ 3 góc là 90 độ 45 và âm 45 chế độ đôi và cả từng đầu một hệ thống điều khiển thì hoàn toàn tiếng Việt hết máy thì uh, sử dụng là motor 3 kg lưỡi cắt là 450 đây là kít ờ, tông kẹp của máy này. đặt là chắc chắn này tổng quan con máy máy thì ờ, có chấp là lên xuống thẳng đứng có trang bị thêm là hệ thống đèn chiếu sáng này kính này thước thì được nẹp nhôm rất là chắc chắn này thôi đấy còn ờ, đây là con máy ép góc kỹ thuật số thương hiệu Factor máy uh, điều chỉnh hoàn toàn trên tham mơ thời gian này motor là công suất 2 kg 2 toàn bộ uh, chi tiết thì được mạ chrome có thêm đèn chiếu sáng Đây, còn đây là con máy à, phay đầu đố đây, toàn bộ máy phay đầu đố và cái quyển tiếng Việt hoàn toàn máy thay dao nhanh công sự suất là 3 kW motor 3 cổ bi bàn thức lớn thân bệ lớn đây là con máy à, nén khí 300 lít hiệu là Pegasus và kèm theo đây nữa là con máy à, đột sập 29 dao đây là một số sản phẩm sản xuất đây thì à, anh em ai có nhu cầu mua máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa thì à, liên hệ với số điện thoại trên màn hình cảm ơn anh em đã theo dõi video